lộ mà mới lúc mà tự nhiên đang quay video tự nhiên lúc nãy mình tưởng được mình tới cái ờ, tự nhiên bay vô <laughs> lộ đang lên trên uh, kẹo sắp cua xong rồi để em nghe cô nói được chưa rồi anh nói về cái bài chắc cũng là vô nghĩa đúng không anh cố gắng nghỉ ngơi sẽ lại đây thôi em vừa trao đổi với bác sĩ rồi chỉ cần anh cố gắng điều kết quả nhưng trên tinh thần sắp khô <laughs> <laughs> hình diễn đã ồ tôi là bác tôi biết mình phải làm gì nhưng mà định nghiên cứu chúng tôi mày là bác sĩ cấp của mày đâu quỳnh mày nói chuyện với nó thế nào anh sai tôi nói đúng đấy hiện giờ anh làm ở đâu quả à, thật của anh thì đúng hơn đây là anh trai chị Cúc lại là phụ nữ nên tôi vẫn phải cẩn thận chứ không có ý gì khác cả tôi mới đi công việc về vẫn chưa làm được đâu đúng vậy chị gặp anh ấy nên bảo anh ấy đến đây luôn và lúc anh ấy mới đi làm nên ạ được thế vậy anh công nghiệp ở nước ngoài này chắc hẳn nó có anh nghề đủ lắm tôi được mặt cô biết lắm thế hạ cô đến đây chữa bệnh cho một thành viên cô không biết ơn thì cô ở đấy còn nghi ngờ đã đến tôi đi về Đấy là cô Bạn ạ Cô lại sao đâu Chúng tôi mất tiền cho anh làm việc Chứ không phải anh làm việc không công Vì vậy anh phải đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi đã Nhưng mà giờ tôi không muốn làm việc nữa Thật ra lúc mới về đây tôi đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rồi Em, em nói vậy là có ý gì? Chỉ lúc nào cũng nói Sợ tốn kém tiền thuốc này thuốc kia cho anh tôi rồi đến chỗ này chỗ kia để thăm khám nhưng mà chị nhìn xem trong nhà không có một viên thuốc tôi tìm quanh nhà cũng không thấy cái vỏ nào chị đã biết đi chị ờ,